dòng không đổi thôi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu về khái niệm của dòng điện là dòng như thế nào. Ví dụ khi chúng ta xét một đoạn kim loại, các em nhìn trình vẽ nha. Đây. Khi nó xét đến một đoạn kim loại Khi thấy là trong cái thanh kim loại này sẽ có rất nhiều các điện tích tự do hay chính là các electron tự do có rất nhiều các electron tự do và di chuyển là hỗn loạn trong thanh kim loại này. Nếu bây giờ chúng ta đặt vào thanh kim loại hay là đặt thanh kim loại vào trong một điện trường đều thì các electron thì các electron tự do này nó sẽ chuyển động theo một chiều nhất định và ngược với chiều của cường độ điện trường. Và khi mà các electron tự do này nó di chuyển theo một chiều nhất định thì sẽ sinh ra dòng điện. Đúng không nào? À. Đây, các cái này nó sẽ chuyển động ngược với chiều của đường sức. Hoặc trong bình điện phân Đấy, khi chúng ta xét trong một bình điện phân Đây là hai bản hai điện cực Và giả sử là chúng ta điện phân dung dịch muối của Lacti Chloro chẳng hạn Vậy trong này nó sẽ phân ly thành các ion dương và ion âm đó chính là ion dương natri và ion âm clo đúng không nào ion âm clo Đấy, trong này sẽ có chứa rất nhiều các là ion dương và ion âm nhưng khi chúng ta thiết lập một điện trường ngoài bằng cách là nối hai điện cực này với một nguồn điện là một chiều Thế này bản này sẽ mang dấu dương còn bản bên này sẽ mang dấu âm đúng không và khi chúng ta thiết lập một trường ngoài vào đây thì tất cả các ion âm clo nó sẽ dịch chuyển về phía bản dương còn các ion dương lát sẽ dịch chuyển về phía bản âm vì chiều đồng sức là hướng từ đường trái sang phải đây là chiều của e đây Đấy, e hướng từ bản dương sang bản âm Đấy, khi đó là các ion là clo trừ nó sẽ dịch chuyển về phía bản âm còn các ion là natri cộng ion dương natri nhé nó sẽ dịch chuyển về phía à, bản âm của tụ điện thế thì cái chiều dịch chuyển của các ion dương và ion âm chính là chiều của à, tạo ra chiều dòng điện đúng không chúng ta vừa khảo sát qua về cái à, à sự dịch chuyển của các ion trong à, à thành kim loại hoặc là trong bị điện phân thì chúng ta sẽ rút ra cái khái niệm của dòng điện đúng không? Vậy thì dòng điện là cái gì? Dòng điện